bây giờ anh biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vạn hoa đi về đâu cũng là thế buồn kia còn trong dáng ngồi thiên đường xưa khép lại rồi trong cơn mưa đêm nhẹ như gió trôi qua không gian và nguôi lắng dần những điều anh chưa nói với em hôm chia tay cây vừa chút lá hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn hát gì lên đi đêm quá yên trôi theo cơn mưa bờ sông trói trang trôi theo cơn mưa niềm đau rất thật có bình yên nào không xót xa em nơi đây hay còn đâu đó cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng bây giờ anh biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vạn hoa ngôi thiên đường xưa khẽ trôi qua không gian và nguôi lắng dần những điều anh chưa nói với em hôm chia tay cây vừa chút lá hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn hát xì lên đi đêm quá yên trôi theo cơn mưa bờ sông trói trang trôi theo cơn mưa niềm đau rất thật có bình yên nào không xót xa em nơi đây hay còn đâu đó cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng bây giờ anh biết vì sao gặp nhau biển gió sóng trào ngồi nghe chiều im gió là vàng hoa đi về đâu cũng là thế buồn kia còn trong dáng ngồi thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi quen được không những điều ta chưa bao giờ quên được không những điều ta chưa bao giờ quên được không những điều ta chưa bao giờ chưa bao giờ